bên sân chờ giờ này có ai đợi ai thân em hồng nhắn em về từ người ta ở chốn xa hoa bao nhiêu nhung lụa đời em bao nhiêu cô đơn dần lắm kín tim ta lối đi về giờ này bóng ai dần xa vậy thôi em bước cứ bước về một nơi em đã ước đắng cay đây anh xin giữ lại trong tim tùy cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rồi mãi rơi mãi không ngừng tình người tam phai như đôi tuột trên môi mà anh đâu có hay người vội quá 花转眼呀。 giờ người về đây muốn ta yêu như lần đầu còn gì đâu hãy cứ coi như chưa bắt đầu trái tim này đơn để mưa đất thế âm